nhật chỗ cái cái đàn ngày hôm nay núi xếp núi trùng trùng cao tất mấy cây trên cây tràn ngập màu lam ngôi đền thờ chầu bé trên ngàn có con suối nhỏ thời bắt ngang ở chân đồi luận đua bơi giả sông nước mới lung linh tìm bóng trăng thu chứ rừng không cất tiếng hát ru rừng thông cất tiếng hát ru hoa thơm quả ngọt con mùa nước hương trời khăn trống trầu đội đâu đại thanh kiềng bạc túi trầu một bên có con rau quăng tay che cầu lá bay giận hai xào đầu gài châm chim vòng long lanh tay chứ hay hay à, mặt nước với này hay hay mặt nước với này go.